tìm về bên chân cha yêu thương nguyện cầu chúa tha thứ hết tội tình từ bao năm trôi qua con đã xa lìa nhà cha vì con ham mê hư danh tìm thú vui giữa dòng đời làm con quên đi bóng cha ngày xưa người còn như chiên thơ lang thang lạc đường giữa đêm tối mịt mù gọi tên cha yêu ơi xin đến cứu rồi đời con nhìn cha đang giang tay ra ngài đến an ủi lòng này từ nay bên cha dấu yêu thật bình an mắt con ngân lệ tràn khi thấy cha ngâm con tươi cười đã qua hết nhọc nhằn tôi lối xưa chúa xoa bồi rồi có cha dắt từng ngày lòng con nay an bình thơ thái mãi yêu cha và cha mà thôi Giêsu đến mời gọi anh đến bên Giêsu nhận từ khấn xin Chúa Giêsu cha dấu yêu đối thay cuộc đời thế nhân có Giêsu trần gian không bao giờ đau khổ hãy mau quay về với Giêsu người triệt thờ lang thang lạc đường giữa đêm tối mịt mù gọi tên cha yêu ơi xin đến cứu rồi đời con nhìn cha đang giang tay ra ngài đến an ủi lòng này từ nay bên cha dấu yêu thân bình cha ngắm con tươi cười đã qua hết nhọc nhằn tôi lối xưa chúa xóa bồi rồi có cha dẫn từng ngày lòng con nay an bình thơ thái mãi yêu cha và bước theo cha mà thôi đến bên Giêsu nhận từ thân xin Chúa Giêsu cha giáo yêu đối thay cuộc đời thế nhân có Giêsu trần gian không bao giờ đau khổ hãy mau quay về với Giêsu người ơi Giêsu đến mời gọi anh đến bên Giêsu nhận từ khấn xin Chúa Giêsu cha dấu yêu đối thay cuộc đời thế nhân có Giêsu trần gian không bao giờ đau khổ hãy mau quay về với Giêsu người